Cẩm tú là em đến từ lớp 5D, thích các loài hoa yêu thơ, sách, báo. Trân trọng em gửi lời chào, thầy cô mạnh khỏe, bạn nào cũng ngoan. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn và các em thân mến, mỗi cuốn sách là một thế giới bí ẩn. Khám phá nó sẽ thấy được vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống mến yêu, chắc thêm đôi cánh cho tâm hồn trong sáng và trí tuệ của chúng em. Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Emondo Deamic là một trong những cuốn sách như vậy. Cuốn sách dài 267 trang gồm 10 chương được in trên khổ giấy 13,5 x 20,5 cm do nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2012. Các chương được sắp xếp theo trình tự thời gian cả một năm học của cậu bé Andico, Bắt đầu từ tháng 10, thời gian đầu năm học và kết thúc vào tháng 7 với những kỳ thi cuối năm. Tác phẩm được viết theo hình thức nhật ký của cậu học trò 10 tuổi Enrico, từ chuyện của thầy giáo, cô giáo, bạn bè, hàng xóm cho đến những câu chuyện hàng ngày ở trên lớp hay những lá thư bố mẹ viết cho cậu và những gì cậu được chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi câu chuyện là một bài học về tình thầy trò, tình bạn, tình cha con bài học về sự yêu thương, lòng trắc ẩn, tinh thần yêu nước, tất cả đã làm nên một tác phẩm gây xúc động cho người đọc. Tác giả đã viết nên thiên đường của nghề dạy học với những tấm gương sáng về các thầy cô. Cậu bé Coretti phải dậy sớm từ 5 giờ vác củi, vào lớp cậu ngủ thiếp đi. Thầy bé Bonnie để hết giờ mới đánh thức cậu dậy, thầy ôm cậu vào trong lòng, hôn lên tóc cậu và nói Thầy không mắng con đâu, Thầy biết trước khi vào lớp, con đã phải làm việc vất vả. Nhờ câu chuyện trong những tấm lòng cao cả được sử dụng in trong sách giáo khoa để ca ngợi đức hy sinh cao cả. Điển hình là câu chuyện một vụ đám tàu. Thầy giáo kể chuyện cậu bé Mario khi bị đám tàu. Cậu được đưa xuống xuồng cấp cứu, nhưng cậu đã nhường chỗ cho một người bạn mới quen với lý do vì bạn còn bố mẹ, còn mình đã mồ côi. Tàu đắm Cậu đứng ở mui tàu, đầu ngẩng cao, mái tóc bay trước gió, bất động, cao cả và thật tuyệt vời. Julietta úp mặt vào hai tay, ngẩng đầu lên nhìn ra biển. Chiếc tàu đã biến mất. Kết cục câu chuyện tuy chỉ đơn giản như vậy nhưng đã làm nhiều bạn đọc phải rơi nước mắt. Những tấm lòng cao cả được tác giả kể lại những điều bình dị trong cuộc sống đời thường của mỗi người. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn và các em thân mến. Qua tác phẩm, tác giả muốn gửi đến cho chúng ta những bài học đạo đức sâu sắc cũng như vai trò của nhà trường, cha mẹ trong việc giáo dục trẻ em. Riêng với bản thân em, cuốn sách này đã dạy em nhiều bài học cao quý, giúp em biết suy nghĩ, cư xử với mọi người xung quanh đúng mực hơn. Các bạn hãy tìm đọc để thấm thía nội dung, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến cho chúng ta. Ngay bây giờ, hãy cố gắng học tập tốt rèn luyện tốt để trở thành con ngoan trò giỏi các bạn nhé. Phần dự thi của em đến đây là kết thúc. Em xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn có thêm nhiều cuốn sách hay. Chúc hội thi thành công rực rỡ.